Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. Hiện tại là Phước ờ, đang có mặt tại ờ, gần cầu Sẻo Cui, đường đi vào nhà của bà Hai bà Hai Bảnh. Bà Hai hay bà Bảy gì đó. Đây là một hoàn cảnh mà cách đây khoảng một năm rưỡi trước Phước đã ghé đến đây và đã hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà nhờ sự chung tay à, góp sức của quý mạnh thường quân để à, xây dựng cho bà một cái à, căn nhà để che nắng che mưa ăn à, ăn hưởng tuổi già thì lúc trước là nhà của bà là ở phía trước đó à, do là chủ đất họ lấy lợi nên à, bà dời vào phía trong này ở đằng sau và cạnh nhà bà thì đã có tới sáu bảy cái ngôi mộ lận thì cũng lâu rồi khá lâu như đầu nãy Phước nói là một năm rưỡi rồi Phước mới quay lại đây để à, thăm hỏi bà xem như thế nào đây là cái đường đi vào nhà bà nhé đây tới nhà bà kìa đó đó cô chú anh chị thấy không ạ à? mồ mã không ý à, ở đây mới xây thêm ờ, một cái ờ, chắc người ta mới xây thêm cái gì nè cái hai phần một phần bên bển là cái mái hiên mái che đây tổng cộng là có 6 ngôi mộ đúng rồi đây đây là căn nhà à, của tập thể Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bà giờ mình à, sẽ vào hỏi thăm bà nhé bà hai ơi nhớ con không nhớ con không phước nè ăn cắt nhà cho bà á à, đó hả trời ơi lâu quá rồi <laughs> nhìn à, lạ phải không đó bà cũng quên nữa à <laughs> à, tắt cái tivi một con cái cho đỡ ồn nha đây à, phía bên đây là chắc là cái sàn nước của bà nè sàn nước để bà gửi gái còn đây là cái à, cái bảng dạ dạ để con à, đây kéo cây lên cái ủa sao lấy cái cây kia đó đây là cái nhà nè thấy chưa cô chú anh chị tập thể quý mạnh thường quân của phước cần thơ hỗ trợ là cái do này là cái bản cũ ở nhà này lâu rồi lúc trước là phước xài cái bản đó kéo để à, kéo lại gài lại cho bà rồi, bây giờ mình sẽ vô nha dạ. dạo này ổn chứ bà à, dạ. thấy khỏe ha thấy khỏe khoắn hơn trước nhiều ha à, cái tay giờ đỡ chưa đỡ cũng đỡ mà giờ nó cũng còn à, nhức hai bên đây nè dạ lâu cứ à, nhức quạt ngồi à, ngồi chơi đi ngồi ngồi đi bà con có ở đây con có thấy có ghế nè dạ. wow. dọn đồ đồ vô hả từ lúc bàn giao nhà tới giờ dọn đồ đồ vô rồi thờ đồ dịnh thấy hoành tráng quá ha <laughs> kéo điện đồ vô luôn đúng không à, kéo điện vô vô đợt đó luôn hả cái ngày đó luôn đó dạ rồi con thấy cái nhà trước của bà là gỡ rồi hả hồi nãy chị ngang qua thấy ủa sao mất tiêu cây cối rồi quên mất tiêu ở nhà giờ cây cối không à dở ờ, dở cái tên này dạ rồi ờ, chú ở nhà đi làm rồi hả à, nay nghỉ ngủ ở chồng á dạ, dạ dạ được rồi được rồi để đi cho ảnh đó cho kệ đi cho chú cho chú ngủ đi đằng trước là mình cất ờ, cái mặt trước thì mình ờ, xây tường rồi cầm cửa sổ mình lên ờ, một mét mét à. tường nữa cho bà hỗ trợ cho bà Đây. cũng cả tính ra cũng năm rưỡi đó nha hồi đợt hồi tháng tháng 7 là tháng 6 tháng 6 hả tháng 6 tháng 6 à, à, coi à, không biết là các cái à, cất cũng mấy tuần á ba bốn tuần á mới xong ờ, cái ờ, không biết cất ờ, là cái ờ, hồi tháng nào cái hồi mà dọn vô à, dọn vô đây đó là ở hoàn thành hết đó là bữa gầm tháng 6 gầm tháng 6 hả? à. À. thấy vậy cũng mừng cho bà lợi thấy bà khỏe là mừng dắt dạ. à. tối ngày vòng vòng trong nhà không quá đâu đi dạ, đâu đâu tối, tối ngày ở nhà không với cái giờ giờ nó cũng yếu quá rồi không có ờ, đi đâu được hết trơn á dạ con thấy mấy cái mã ở ngoài đây là mấy cái mộ ở đây thấy mới xây lên cái gì cái mái che cho hai cái mộ cuối cái, đó không ạ cái, ờ, cái mộ ở ngoài đó là thôi chào chú <laughs> cái ờ, cái mộ mà cất nhà đó dạ thì cái đó cái chủ đất của người này dạ mà nói chủ vậy chứ là cũng chưa chưa có phải chính xác <laughs> dạ tại người ta còn bán tới bán lùm lùm chứ không phải không à. rồi cái miếng đất ở trước nhà trước là giờ người ta bán cho chủ khác rồi hả không nói uh, bán mà nhưng cũng vì bán hai ba chủ rồi mà nhưng vì không không có xong dạ bởi à. vì á là uh, giấy tờ ở gì ở ngoài uh, ngoài thơ ở ngoài á dạ thì bây giờ ở mãi là người ta nắm hết rồi ở đây thì cũng mua cũng mua tính là xong rồi dạ. rồi đi ra mãi đó là ở mãi người ta không có nhận dạ. bởi vì người ta nói cái cái miếng đất này đó là còn cái miếng đất này là nó còn tranh chấp dạ. đó rồi không có bán được dạ. là bao nhiêu chủ rồi <laughs> dạ thôi kệ đi miễn sao mình cũng có được miếng ăn sau này mình ở là còn được ở gì là được thấy mừng rồi ha à, bởi ấm à. cúng à. chứ nhìn vô thấy bà thờ ờ, phụng đồ nhiều à, bởi vì à, thấy à, à, anh em á, thì à, với à, bên à, anh em mạnh thường quân đó dạ. thì à, cũng để cho bà được cái nhà này á, thì kính mưa cái nắng thì bà cũng có có tạc gì không mưa có tạc không mưa gió mưa, thì thì nó tạt mé đó à, trên à, là do tạt khúc ở trên đó, đó hả là do là trước làm chắc nó không làm sao làm sát ta dạ. cái này là đội thợ đầu tiên của phước năm mấy trước đây à, dở là nó nó tạt ở trên nè ở dạ. dưới là hoàn toàn là không có chỗ nào ở à, <laughs> dưới là nước cũng không ngập luôn không, không. Rồi. ok mà ok phải không nói chung là vậy là so với hồi xưa là quá ok hơn rồi phải không thì nó khỏe khỏe dữ lắm luôn á đỡ ha luôn đó. Ừ. dạ dạ và nước thì mình giờ mình xài nước sông này xách lên dạ, dạ xài con thấy mé bên đây nè có cái hai tới hai sàn nước luôn á cái trước cái bên đây luôn dạ. <laughs> Ờ, xài nước cả toàn bộ hết á mà hả mưa thì là mình hứng nước mưa là mình chứa lại dạ. để uống xài trời con nói thiệt con vô mà con cũng sợ chứ tại đang dịch uh, cũng uh, năm mấy nay rồi không biết bà chú trong đây như thế nào ổn không nữa <laughs> <laughs> Vì bà cũng à, cảm ơn à. Dạ Con à, ghé lại con gửi cho bà chút quà nè Liêm đâu rồi Để lưng anh Ờ à, nè gửi cho bà à, gạo với lại à, bịch à, bánh bông lan với lại mì nước tương rồi mới nhu yếu phẩm nha để mình ừ. dùng yeah. Dạ. để nấu cơm cơ chú với bà dùng à. <laughs> rồi với lại lì xì cho bà 200 ngàn nè xem như lâu lâu ghé thăm bà yeah. Dạ. bỏ cho mình mua ăn uống gì đó thì mình ăn yeah, yeah cũng nghe trời dạ. nói nói với bà gì chứ còn đang cất cái máy ấm ở bên bên bển á bên sông á bên sông á bên sông đó bên ờ, nè bà con gửi này nha cái này là tiền của con dạ. gửi ờ, cho bà để bà bỏ túi đây nè chú ra cầu xéo cui nè phải không dạ. vừa qua cầu xéo cui quẹo tay trái vô là bên sông mình bên đây à. con đang cất bên bển á vậy là có nghĩa là à, đây đi à, ra ra ngoài cầu ra cầu cầu xéo cui vừa qua cầu, cầu quẹo trái liền qua cầu quẹo ngược trở lại ờ quẹo trái à, vô cái đường đan bên bển á đối diện với đường bên đây vô cỡ khoảng 50 mươi mét con đang à. cất máy ấm bên đó à. bởi vì con nói nhầm cái đường này quen quen ta dạ, ngồi cất đang, à, ta, cái, à, bữa nay vô cắt nền công à, trình bảo là bữa, bữa, bữa hổm tôi đi ngang đó tôi thấy rồi à, đang à, ấy rồi đàng hoàng đó mà mà chưa có ấy phải ờ, không? ờ bữa nay đang vô cắt nền đó đúng rồi, rồi, rồi, rồi À, nghe cái cua luôn á biết biết biết cái cái đó chú hiểu rồi <laughs> đang làm máy ấm á cũng để nuôi dưỡng mấy cái ờ, người ờ, lớn tuổi vậy nè à. mà như là không có không, không không có người thân á ở chung và ở mình nên tại vì lúc trước thì thấy ờ, cất từng căn nhà căn nhà cho các cụ ở riết rồi mấy cụ nhiều khi lớn tuổi xong rồi bỏ hết rồi thôi giờ con cất nguyên căn bự luôn dạ. rồi ai chịu về ở không ai chăm sóc thì mình về đó mình sống nguyên có người nuôi được trơn nguyên căn lớn ở nguyên chung tập thể nữa, à, cho người à, lớp tủ gì đơn, đó à, neo đơn không có người thân á dạ, dạ, chẳng hạn như hồi như lúc trước như bà bà bảnh đây chưa cất nhà nè rồi giờ ở ngoài là sụp sụp rồi thôi đi qua bển ở cho nó khỏe có người nấu cơm nước ăn hàng ngày dạ. nhưng mà nhờ hoàn cảnh bà ở đây thì còn có chú, chú cũng đỡ dạ, dạ, dạ. mấy con con hỗ trợ được cái căn nhà về cho bà cũng mừng dạ. mà giờ cái đường đi này vô thấy nước ngập không nó lình xình lình xình xình hả không luôn hả mùa mưa thì nó hơi lầy thôi coi như à, mưa thì nó lầy thôi chứ ngập thì à, nó chưng là nó không ngập dạ ừ. mà mưa thì mình hơi hơi khó đi ra thôi hơi khó đi ha mà, mà. nhưng à, khó đi thì đối diện như là mẹ của chú thì đi được dạ nhưng mẹ chú muốn lần thí dụ bà muốn đi ra này kia dạ. ngoài mí lộ này nó, nó nhưng mà giờ ra ngoài biết làm gì giờ cũng đâu có làm gì đâu giờ à. lớn tuổi trong đây không đâu có gì chú đi làm rồi đây chú đi làm giờ về nuôi mẹ thôi ồ <laughs> đây giờ này em thấy nè thấy rộng rãi ha mà ờ. buổi càng chiều chút xíu nữa nó mát dạ. đây nè chú cô chú anh chị đây là những cái mã này đất này thì cũng ở đậu thôi người ta cho ở miếng đất sau đây thì có thì ở là mừng rồi ờ, ừ. nhưng mà xung quanh đây đỡ cái thấy không cây nhà lá vườn mình trồng rau rồi nè trồng dạ. ké rau rồi u cái này nếu mà có cá luôn thầm ao cá luôn nè dạ Ủa vậy là chắc xài nước mé bên cái nhỏ này quá, bên đây cao quá rồi sao lâu lấy được? Dạ, xài bên đó. Xài bên đó ha. Dạ mình đó cũng gì chữ tiếp là vài bữa cái chú xả bỏ dạ xả bỏ cho nước khác vô ờ. ủa có chỗ có lỗ xả ra luôn hả dạ. à cái ống đó phải không cái ống này là cái ống này là cái ống mình đi cầu à đi cầu ống bên kia hả mình dạ. xả ra để mình lấy nước vô dạ. mình xả ra mình ra dạ. nó ra hết cái đầu vô cái mình đắp lại dạ thôi chủ yếu là ghé thăm gì biết sức khỏe đồ của bà gì được rồi biết bà ở đây rồi có dạ. nữa máy ấm bên kia con <laughs> ừ, có, ừ, có rảnh rảnh thì con tạt qua đây ăn thăm cái bây giờ con tìm mà tìm lộn đường tìm lộn đường quên tại vì năm mấy rồi tính ra là năm rưỡi đó bà tết này là năm rưỡi được rồi tháng 6 tháng 6 ờ, mươi giờ là gần tết 2022 rồi ừ cũng năm mấy năm rưỡi rồi đó ờ năm mấy mà đợt này từ ngày vô đây thấy bà khỏe ra nhiều ha hồi xưa nhìn, à. thấy thấy kể cả bà và chú luôn nữa thấy yếu giống như à, cực ở nhà ngoài nhà ngoài à, dạ thời gian sau này đó các dạ. mà mẹ chú về đây rồi với chú thường về đây ở đó rồi chú cũng phải cho ăn uống đâu đó đàng hoàng rồi dạ. hoàng dưỡng với sáng khi hoặc mà chú đi làm ở đâu sáng chú phải lo sữa này kia cho mẹ uống rồi làm quan dạ. chú mới đi thứ là mẹ à, khỏe mạnh lên sức khỏe nó đỡ sức khỏe đỡ với lại đỡ gầu gỉ cái nhà dạ. hồi xưa hồi xưa là mình sống ở trong kia mình sợ ngập ừ, mẹ chưa bắt lậu gì nè <laughs> nước thì đó con vô lần thấy nước ngập tới chân nha bây giờ gầu chết luôn sạch còn lo cái vụ ờ, À, mưa gió hay là nước đầu lên á thì nó khỏe dữ lắm à, không có cái ờ, tình trạng mà lậu xịn ngủ cũng ngon nữa ha ừ. <laughs> <laughs> ngủ cũng ngon hồi xưa là ngủ không biết nó sập lúc nào nữa vừa gầu rồi mà lội tới lội lui rồi nấu nướng cái gì cũng khó khăn chứ nói chung là vậy thì ờ, mình lo gầu nhiều thì ờ. sức khỏe mình nó sẽ nó bị ảnh hưởng à. à giờ thì có có gì mình ăn nấy không qua ngày vậy được rồi dạ. nhà cũng có bởi chú giờ băng băng mà không biết làm cách nào mà cái đó giờ con chỉ nghĩ là chú lấy mấy tấm mấy miếng cao su á mấy miếng cao su mấy miếng này nè à. mình nhét nó lên thôi nhét rồi mình bọc lên thôi nó gớt hả cái à, cái đó à, con làm không được bây giờ nó nó gớt gớt hả nó bị hở gần chút mà nó tạt nhiều không á nó tạt vô này nếu mà mưa mà mưa lớn hả mưa lớn là nó tạt vô là mưa, khỏi ngủ luôn á, mưa mà nếu không có gió mạnh á dạ. thì thì nó mà nếu có gió mạnh á thì mé nay thì nó tống vô dữ lắm phía yeah. Dạ. nào cũng tống hết trơn á phía nào cũng tống chứ không có nghĩa là theo ý của chú đó à, không biết sao không ờ, chú bây giờ hở miếng là chú phải à, chú phải kiếm tiền á mà dạ. kiếm tiền á cái mua cái miếng ờ, ton thẳng ờ, thẳng gì vậy nè à, ton thẳng gì à, ton thẳng gì mình về à, mình uống lại à, uống cái mình chùm à, mình mua chả nó mình kêu ờ, thợ nó uống giùm luôn à xong cái mình chùm lại ừ vậy cũng được chúng phải trèo lên trèo lên mà ờ, mở con ờ, mở mấy con ốc ngoài nè dạ mấy con ốc ngoài nó bắn đó rồi đúc vô đó rồi cái mình mấy ốc ở trên bắn xuống kìm xuống rồi ở dưới này mình vẽ cớp vô cớp. trong mình bắn vô thêm một cái nữa nhưng mà nhớ mua mấy chai keo á keo coi để đừng cho nó thấm xuống không cái đó vậy được á kêu mà, mà kiểu uống uống công cái cái, à, cái ton đó kiểu mà mình à, bẻ như bẻ. kiểu ốp vô như ờ, mắt số vậy nè ờ đúng rồi đúng rồi là chỉ có cái này nó cũng không có bao nhiêu tiền cái này à, thì à, không có nhiêu nhưng mấy tại vì miếng ton đó miếng ton đó nó cũng rẻ mình mua ton loại bình thường thôi loại hai loại ba loại hai loại ba gì thôi chỉ có còn con đường đó thôi chứ không có đường nào chứ rồi giờ vào này chú làm gì rồi bây giờ chú đi mần cho người ta thì cũng như ai kêu làm gì làm nấy hả con dạ còn hồi à, ngày qua thì chú à, người ta cũng kêu chú đi sơn à, à, cửa nè như cái cửa gì nè dạ rồi cạo nước sơn ra người ta cho được ờ, nhiêu thường vậy là người ta cho nhiêu à, ờ, cạo nước sơn này kia ra rồi là cái cửa thì chiều ngang một mét dạ. và hai mét thì à, người ta hỏi chú là theo cái này nè bây giờ cơm nước thì tôi nuôi đàng hoàng đó dạ mà nhưng là anh làm anh lãnh tôi là bao nhiêu cái cửa từ à, ngang một mét và hai mét tôi lãnh cho à, cô là 500 ngàn nếu cô đồng ý thì tôi làm dạ không ý đâu vì người ta thì à, giá bùa mà dạ thì nó nói thôi vậy anh qua anh làm đi thì, à, mới cạo chắc mình à, dạ nói chung là giờ là mình à, làm à, ai kêu gì mình làm đó phải không đúng rồi ngày ngày nghề của chú là giống như mấy cái làm à, lặt vặt sơn phết này cái nói chung cái gì làm cũng được chủ yếu là nhẹ nhàng thôi chứ sức khỏe nặng quá làm không nổi làm hồ nói không tất cả làm luôn làm hồ nói không phụ hồ nói không phụ hồ nói không làm hồi đó thì làm chứ bây giờ phụ hồ hết nổi hả yếu hả tưởng hồ nổi thì qua bên kia làm đi con qua bên phải làm rồi con trả lương luôn cho rồi ngày mướn 300 ngàn ngày thuê 300 ngàn rồi uh, trả lương luôn ờ, ờ, chú năm nay đang nhiêu người ta năm mươi mấy rồi năm nay chú tới này nữa năm bốn năm rồi năm bốn năm lăm hả vậy ừ. con sợ là xuống làm hồ không nổi làm dạ. phụ không nổi thì đó phải chi nổi rồi qua bển ờ, qua bển ờ, qua bển làm gửi lương bên bển luôn ngày à, ba sĩ không nếu mà chú mà làm nổi là chú chú đi qua mình ờ, chỗ con xin hả biết biết hả thì cứ việc suy nghĩ đi nhắm làm nổi qua bển có gì làm thử bữa nào mà cảm giác thấy rất nghiệp á mình làm nổi thì cứ việc qua bển nói với cái anh đang coi bên bển á nói bên bển chú tên gì con con quên rồi con nhớ bà là bà hai bảnh phải không còn chú là chú năm hả chú, chú dũng ờ à, chú chú chú dũng phải không chú Dũng thì có gì nói ờ, chú Dũng nói Phước nó kêu đây rồi có gì làm thử bữa hai bữa nếu được ờ, bữa nào thì mình thấy cảm giác mình làm nổi thì mình làm tiếp còn không nổi nữa thì nghỉ dạ, được thì mình làm dạ đúng rồi đúng rồi mình cứ việc làm thử không nhất thiết phải làm ờ, có gì vô nha có gì bữa nào mà thấy cảm giác mình suy nghĩ coi uh, sức khỏe mình ổn không thì qua bển làm để con cũng giúp cho chú có công việc làm cho nó dạ, dạ. chứ uh, về còn mình còn mua ton không thì nếu chú đợi thời gian đi con mình vẫn còn lập ton con tranh thủ con làm xong con xây lên con lợp liền còn dư ton con cho chú à, cái, à, cho chú rồi chú nhờ người ta rồi uống thì tại nhiều ton bển là nhờ ta uống giùm uống xong rồi đem qua đây mình bắn nếu mà con lợp với rồi có dư ton á dư ton thì, à, ton là chắc có dư rồi đó con dạ, cho chú à, chú làm bên này dạ có gì để bữa nào còn dư kêu cắt cái dư qua bển coi còn nhiều đó là mình bán dạ, dạ. khỏi mua khỏi tốn tiền luôn <laughs> khỏi tốn tiền luôn rồi dạ thôi vậy ha chú dũng với bà giữ gìn sức khỏe nha có gì con kế bên nè nữa con qua con thăm dạ, dạ, rồi dạ. nắm tay bằng cái nha bây giờ cũng à, cảm ơn à, hai cháu nha dạ rồi thôi con đi luôn nha chú Dũng rồi con đi luôn nha bà hai dạ. rồi vậy uh, chú cảm ơn nha dạ dạ rồi thôi giờ phước chào cô chú anh chị các bạn nha hẹn gặp lại ở clip sau nha bye bye hẹn gặp lại bye bye bà bye bye chú